À, thật sự là khi mình tham quan khu ờ, Nova World Hồi Tràm mình thấy khí hậu đây rất là mát mẻ và tôi rất là thích để nó có thể là một ờ, căn hộ thứ hai để cho gia đình của chúng tôi có thể nghỉ dưỡng cuối tuần và có thể để lại cho thế hệ trẻ kế thừa và đó là một cái sự lựa chọn mà tôi có thể thấy nó rất là tiện lợi khi mà tôi đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên đây chỉ có 120 cây số và nó đi đường bảo Rịa rẽ vào đường đi rất là lớn, rộng đẹp và thoáng mát tôi cảm thấy là rất là thích ở đây à, hôm nay anh chị ờ, rất là vui được cùng với đoàn doanh nhân à, Bixin và Wheeling ờ, từ thành phố Hồ Chí Minh ra tham quan khu Nova World Hồ Tràm thì bản thân à, anh và chị rất là ấn tượng ờ, một cái khu à, rất là rộng lớn với nhiều cái chức năng ẩm thực cho nghỉ dưỡng cho vui chơi giải trí với một cái cung đường rất là đẹp anh chị tin đây chính là một cái lựa chọn thú vị cho những doanh nhân muốn tìm kiếm một cái căn nhà thứ hai À, cho nghỉ dưỡng à, cuối tuần